dương lịch 2021. Do tình hình đại dịch COVID bùng phát trở lại, cho nên ờ, các quý Phật tử ở các đạo tràng không thể trở về chùa để cùng tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Đức Phật Đàn Sinh được. Chỉ có chư Tăng, ờ, nội tự và các Phật tử đang tu học tại chùa đứng ra tổ chức và tổ chức cũng phải đảm bảo quy định của nhà nước về an toàn phòng chống dịch. Thì kính thưa đại chúng, vừa rồi đại chúng đã đến với chương trình dâng bánh và dâng đăng cúng Phật. Bây giờ Thầy sẽ có mấy lời xin được chia sẻ cùng với tất cả Tăng Ni và các quý Phật tử về ý nghĩa Ngày Đức Phật Đản Sinh hôm nay. Thì kính thưa đại chúng, sự kiện Đức Phật đản sinh là một sự kiện vô cùng đặc biệt, hy hữu. Trong kinh nói rằng như hoa ưu đàm, ngàn muôn năm mới nở một lần. Vì thực sự sự kiện Đức Phật ra đời còn khó hơn hoa ưu đàm nở, chứ không phải như hoa ưu đàm nở, rất rất là khó. Thế mà trái đất của chúng ta đã được đón bước chân của Ngài đặt xuống cái trái đất này cách đây hơn 2.600 năm. Thì đại chúng phải thấy đây là một cái cái sự may mắn vô cùng của nhân loại chúng ta. Nhân loại chúng ta đã vô lượng kiếp tối tăm mê lầm, gọi là sống trong bóng đêm dài, không biết lối đi. Con người chỉ biết sinh ra, rồi kiếm ăn, rồi tranh nhau, danh lợi, ngũ dục. Thế để rồi chết đi, mà cũng không biết cuộc đời này nó có ý nghĩa gì, cái sự thực nó là gì. Cứ sinh ra rồi chết đi như vậy, lớp lớp người, từ đại chúng đều không hiểu và cho rằng là cuộc đời nó như vậy đấy đều cam chịu hết thưa đại chúng thì đức phật từ vô lượng kiếp ngài đã tu hành và cái tâm nguyện của ngài thật sự là từ bi vô lượng ngài thương chúng sinh ngài thấy chúng sinh mê lầm và đau khổ. Cho nên Ngài quyết phải làm sao để tìm ra được một cái con đường thoát khổ cho chúng sinh. Chính vì thế mà Ngài đã cần cầu tu tập, tìm học với vô lượng các bậc thiện trí thức. Trong đó có những Đức Phật quá khứ. Thế và khi mà công đức viên mãn thì trong kiếp này, kiếp cuối cùng này, Ngài đã Giáng sinh nơi thế gian của chúng ta để dẫn dắt loài người chúng ta, loài chư thiên và tất cả muôn loài thoát khỏi cái con đường đau khổ, thoát khỏi cái vòng luân hồi vĩnh kiếp. Thì kính thưa đại chúng, cái gì mà giúp cho chúng ta thoát khỏi được luân hồi sinh tử đó chính là trí tuệ mà đây là cái trí tuệ chân thật đó đức phật đến với thế gian tức là ngài đem trí tuệ đến cho thế gian chúng ta như vậy thế gian chúng ta có trí tuệ nhưng mà cái trí tuệ rất là sai lầm đầy dẫy mê lầm ở trong đó cái trí tuệ ấy chỉ đem lại đau khổ cho chúng ta mà thôi. Cái trí tuệ khôn lanh, cái trí tuệ mà chấp trước, bản ngã, cái trí tuệ đấy chỉ đem đau khổ cho chúng ta, gọi là cái trí tuệ mê lầm. Và chỉ có Đức Phật thì mới đem đến cho chúng ta cái trí tuệ chân chính và đúng đắn để chúng ta có thể cắt đứt được cái vòng luân hồi sinh tử vĩnh kiếp ấy. Đó chính Ngài đến là như vậy. Cái trí tuệ đó là trí tuệ chân thật, cũng có thể gọi là chân lý khách quan. Đó. Thì Đức Phật đem đến cho nhân loại chúng ta cái đó. Và kính thưa đại chúng, thế giới chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng thực chứng cái lời dạy của Đức Thế Tôn vô cùng đúng đắn. Đó. Chúng ta khoa học phát triển đến như bây giờ thì cũng lại càng chứng minh những điều Đức Phật nói là chân thật, là đúng đắn, không hề sai. Đó, không hề sai. Cả thế giới đang trải qua những cái ngày của đại dịch Covid rất là khủng khiếp. Và chính cái đại dịch Covid này nó cũng lại là một cái minh chứng hùng hồn lời Đức Phật dạy cho con người chúng ta thấy được rằng cái giáo lý duyên khởi, nhân duyên liên hệ giữa vạn sự vạn vật với nhau. Chúng ta thấy rằng sống trong cái trái đất này, trong cái thế giới này không thể tách rời ra được. Bảo giữa con người với con người, con người với xã hội và với thiên nhiên này không thể tách rời nhau ra được. Đức Phật đã dạy rằng mọi sự, mọi vật đều liên hệ với nhau, đều nương tựa vào nhau mà thành tựu. Không có cái gì độc lập, tự thân một mình tự thành được. Đó, cho nên chính trong cái đại dịch Covid này chúng ta mới thấy quả thật là như vậy. Từ một cái con Covid mà bây giờ khắp cả thế giới vào là chúng ta thấy nó có phải cái chuyện nhỏ đâu. Đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói đấy, phải không? Một người khởi một ý nghĩ, nói một lời nói, một việc làm, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cả thế giới. Thế thì thế giới chúng ta bao năm qua, vào chúng ta mê lầm, chúng ta không được tiếp nhận những lời dạy chân chính của Đức Phật. Chúng ta rất mê lầm. Chúng ta dùng cái trí tuệ mê lầm bản ngã để chúng ta sống và chúng ta khai thác cái thế giới này đó để phục vụ cho cái ích kỷ của mình mà cái ích kỷ chính là cái sai lầm lớn nhất của con người cái mê lầm đó. ích kỷ tức là bản ngã vậy thế và con người bao nhiêu năm tháng qua đều chỉ phục vụ cho cái bản ngã này và chính vì thế nó gây lên biết bao nhiêu đau khổ cho nhau. Cái đại dịch Covid này cũng chính là sai lầm của loài người chúng ta. Biết bao năm tháng chúng ta tàn phá thiên nhiên và chúng ta đối xử với muôn loài với cái tâm rất là ác và sát sinh hại vật vô số không có cái lòng từ bi thương xót thế cho nên nó khiến nên cái nhân quả bây giờ chúng ta đang phải trả rất là đắt, thưa đại chúng. Đạo Phật thì có dạy rằng các bậc Bồ Tát, tức là các bậc giác ngộ, thì sợ lúc gieo nhân. Còn chúng ta thì phàm vu thì sợ lúc gặt quả. Bồ Tát thì sợ lúc gieo nhân. Chúng ta chỉ sợ lúc gặt quả thôi. Khi gieo nhân thì chúng ta không hề sợ. À, để rồi đến khi quả báo đến thì chúng ta mới mới than thở, mới đau khổ. Đó. Thì Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta những cái này. Thì chính hiện trạng thế giới bây giờ nó càng minh chứng rõ ràng lời Phật dạy để mỗi con người chúng ta không thể nào tách rời với thiên nhiên, với xã hội này được. Chúng ta phải biết trân quý tất cả. Mỗi chúng ta phải ý thức được trách nhiệm của mình từ suy nghĩ của mình, lời nói của mình, việc làm của mình nó đều có thể ảnh hưởng đến cả thế giới này. Chúng ta phải thấy cái điều đó để mỗi chúng ta phải có trách nhiệm để cùng nhau và mới xây dựng cái thế giới này được. Đừng nghĩ rằng việc mình làm chỉ là một mình mình, không ảnh hưởng đến ai. Không phải đâu thưa đại chúng. Trong cái pháp giới vũ trụ này, tất cả đều liên đới với nhau hết đó. đó. Cho nên ấy, khi chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta hết sức cẩn trọng à, Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta phải biết thực tập để sống tỉnh giác, sống có chính niệm. Cái đó là cái giúp cho chúng ta giữ gìn và bảo vệ được cái thế giới này tốt đẹp. Cái giáo lý tình thức của Đức Thế Tôn thật sự là lợi ích cho nhân loại bây giờ. Mọi người biết sống, biết sống có trách nhiệm, tự mình chịu trách nhiệm, và biết nghĩ lâu xa, nghĩ đến mọi người, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Bao nhiêu năm qua nhân loại chúng ta à, đều đi theo cái, cái vết xe. Cái vết xe là gì? Chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mình. Rộng hơn một chút thì đến lợi ích của dân tộc mình hoặc quốc gia mình, thế thôi. Nhưng mà giáo lý Đức Phật thì lại thấy rằng không phải chỉ dừng lại ở quốc gia, mà tất cả nhân loại, tất cả chúng sinh đều liên đới với nhau, đều cùng trong một cái cái môi trường sống này, cho nên có liên hệ với nhau. Chúng ta phải biết vì nhau, phải biết nghĩ đến nhau, nghĩ cho nhau. Và hình ảnh của Đức Thế Tôn cuộc sống của Đức Thế Tôn chính là một minh chứng hết sức là hùng hồn, đầy đủ cho cái sự sống tôn trọng muôn loài ấy. Cho nên Đức Thế Tôn gọi là đại diện của trí tuệ và tử bi. Trí tuệ để soi sáng, để thấy rõ sự thật, thấy rõ tất cả bản chất của sự vật hiện tượng. Tử bi để nâng đỡ tất cả muôn loài chúng sinh, bảo vệ và che chở cho tất cả. Đó chính cái thông điệp trí tuệ và tử bi mà Đức Phật đem đến cho chúng ta, cho nhân loại này, cho kể cả chúng chư thiên này. và đó là những cái thông điệp vô cùng quý mà cả nhân loại bây giờ chúng ta mới nhận ra và chúng ta nên thực hành, nên đi theo. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay nhân ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn đản sinh, Thầy muốn nói lên cái sự việc này để tăng ni Phật tử chúng ta thấy được cái bổn phận, cái trách nhiệm rất là lớn của mình. Và vâng. đó, lời Đức Phật dạy như là vàng, là ngọc. Lời Đức Phật dạy như là thuyền lớn để cứu chúng sinh trong biển khổ. Thì hôm nay, nhân ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn, những người con Phật, chúng ta phải ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình, phải làm sao để lan tỏa được những lời lời của Đức Thế Tôn dạy đến với nhiều người, đến với cả thế giới này để cứu vớt thế giới này. Đó, đấy là cái mà Thầy rất là mong mỏi. Thì chúng ta thiết thực đền ơn Đức Thế Tôn và chúng ta tri ân Ngài, yêu kính Ngài phải bằng cái việc làm thiết thực. Đó là chăm học Phật Pháp, chăm tu Phật Pháp, thực hành lời Đức Phật dạy và lan tỏa Phật Pháp thì chúng ta mới thực sự là đền đáp công ơn của Đức Thế Tôn và là cái phần à, quả dâng lên để kính ơn Ngài nhân ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn đản sinh. Thì một lần nữa, Thầy mong tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta hiểu được cái giá trị này, giá trị của những lời Phật dạy à, và giá trị ý nghĩa của sự ra đời của Đức Phật và là đến để cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Thì mong các Phật tử chúng ta luôn luôn tinh tấn và cùng nhau tu học, cùng với chư Tăng của Chùa và tu học Hoàng Dương Phật Pháp để làm lợi lạc quần sinh, cứu thế giới này thoát khỏi tất cả những cái sự khổ đau, những cái hệ lụy mà kéo dài này. Thầy rất mong mỏi đại chúng cố gắng Nam Mô thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Thỉnh đại chúng cùng tụng kệ tán thán ngày Đức Phật đản sinh. kính lạy đức thế tôn à, hôm nay à, toàn thể chúng con à, tăng ni phật tử hướng về đảnh lễ đản sinh của ngài thái tử tất đạt đa trong tăng kỳ kiếp mà sinh nơi cõi xa bà hành bồ tát cứu khổ hóa hiện vô số thân trong tất cả các loài máu thịt của bồ tát dâng hiến cho chúng sinh ờ, ờ, mong chúng sinh thoát khổ nơi cung trời đấu xuất ờ, dạy cho chúng chư thiên ba pháp định tuệ sáng Bồ Tát lòng cánh cánh chúng sinh cõi xa bạc đầy tham lam sân giận chẳng biết rõ cội nguồn tội phúc cùng nhân quả nên phiền não khổ đau bồ tát liền từ giã chư thiên trời đấu xuất hạ sinh xuống thế gian hiện tướng voi sáu ngà nhập thái nơi hoàng hậu mã gia bậc hiền đức tình phản vua anh minh tháng tư trời trong sáng ờ, gió mát hòa chim ca vô ưu hoa nở rộ ở ờ, nơi vườn lâm tỷ ni bồ tát đã đản sinh ờ, lòng trắng liền hóa hiện che cho thân bồ tát bảy bước chân ngài đi ờ, hoa sen nâng đỡ gót ngài hướng về phương đông ờ, nguyện làm người dẫn đường cho tất cả chúng sinh ờ. ngài hướng về phương nam sẽ làm ruộng phước lành cho khắp chốn nhân thiên à, ngài hướng về phương tây à, đây là kiếp cuối cùng thực hành bồ tát đạo à, ngài hướng về phương bắc chính ngay trong kiếp này chứng đắc vô thượng đạo đến bước đi thứ bảy ờ, bồ tát liền dừng lại ờ, một tay chỉ lên trời ờ, tự làm chỗ quy y cho thiên nhân sáu nẻo một tay chỉ xuống đất triệt phục các ma binh bỗng từ nơi hư không hai dòng nước sạch thiêng một nóng và một lạnh như thuận nghịch cõi đời tắm lên thân bồ tát vốn sạch trong vô nhiễm bồ tát thật oai nghiêm cất tiếng vang rung động giữa khắp chốn nhân thiên ờ, bồ tát liền tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chúng con tăng ni ờ, cùng hàng phật tử ờ, thành tâm kính lễ đản sinh của ngài đàn sinh cao quý đàn sinh vi diệu cứu khổ chúng sinh chúng con nguyện rằng khuyên chi tu hành cần cầu phật pháp tinh tấn tu tập nghiêm trì giới luật hoàng truyền chính pháp rộng khắp muôn nơi đem công đức này đền ơn sâu nặng đem công đức này dâng lên cúng dường từ phụ thích ca nhân ngày kỷ niệm đản sinh của ngài nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hạ tỷ hiện đản sinh phật bổn sư thích ca mâu ni thỉnh đại chúng hồi hướng Nguyện ờ, đem ờ, công ờ, đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn erwarten